dơi gầy gió mưa lạnh lung nhìn bầu trời vắng muôn viên sao đêm nay gác nơi tiếng đầu lòng ngồi hồi nhớ thương người thân nhiều người khổ lắm con ơi mai lao lớn con nên người hiểu thế nào ngành nước công an giờ đây nơi tiền quân cha gác thâu đêm siết chặt tiếng đường theo qua để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan nên cha vẫn chưa về thăm

tầng đến chống giặc vô hình trận chiến quá rủi ro nhiệm vụ hôm nay nào có đâu tân giá bảo hộ màu xanh xung tận nơi tuyến đầu quyết cùng toàn dân chiến thắng trận này đi từng ngõ gõ từng nhà đi vết các chốt đêm ngày ngăn dịch bệnh lây lan nguy hiểm chừng giờ không một phút từ nan đời mình con hy sinh gian khổ đồng đội luôn có người vừa nằm xuống mới hiểu trận chiến này lắm gian khổ hy sinh đổi giá ngày về chưa hẹn trước em hãy nói cùng con cha còn nơi trận tuyến dịch bệnh hoành hành cha chưa lùi bước con ơi ngày của cha là vì nước quên thân khoác áo công an vì nhân dân phục vụ thức cho dân yên canh cho dân ngủ làm ngành công an chấp nhận phải xa nhà hạnh phúc của người là hạnh phúc của ta dù trải qua